Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bí ẩn đằng sau ý đồ triệt hạ Phạm Bình Minh, sự thật từ người cha quá cố Phạm Bình Minh chính là hạt giống đỏ, điều mà ai cũng đã biết Tuy nhiên khi Phạm Bình Minh mấp mé và tứ trụ thì lập tức có bàn tay đè xuống Phải cản cho bằng được ông Phạm Bình Minh bước vào đây Đã nhiều năm qua Phạm Bình Minh đã làm khác người cha của ông rất nhiều Ông chủ chuộng Bắc Kinh và cả những động thái lâu nay được cho là khôn ngoan không theo phe này để đánh phe kia, nhưng ông vẫn không thoát. Và đấy là lý do tại sao lại như vậy. Cuộc họp kín của Bộ Chính trị vào ngày 14 tháng 7 đã quyết xong, chỉ là không công bố công khai mà thôi. Chứ số phận chính trị của Phạm Bình Minh xem như đã được định đoạt. Hết nhiệm kỳ này Phạm Bình Minh phải về vườn. Việc còn lại là liệu ông Phạm Bình Minh về vườn có êm thấm hay sóng gió ập đến, làm ông phải vào tù hay không mà thôi ông có bị vào tù hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố khác nhau, trong đó có yếu tố ông là có ngoan ngoãn, vâng lời hay không. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Cơ Thạch đã giúp Phạm Bình Minh thăng tiến vì ông Phạm Bình Minh là con của ông. Các vị trí dễ vào tứ trụ nhất hiện nay là thứ nhất là Phó Thủ tướng Thường trực, thứ nhì là Thường trực Ban Bí Thư, thứ ba là Bí Thư Thành ủy Hà Nội, thứ tư là Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Hiện nay nếu không bị cản đường thì nhiệm kỳ sau ghế thủ tướng hoặc một trong các ghế còn lại sẽ thuộc về ông Phạm Bình Minh. Như vậy câu hỏi đặt ra là tại sao ông Phạm Bình Minh bị ngăn cản đến như thế? Phải chăng vì lý lịch người cha? Nói như thế nghe có vẻ nghịch lý nhưng thực sự là đúng như vậy. Chính nhờ lý lịch mà ông Phạm Bình Minh tiến thân như vũ bão lên đến chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhưng cũng chính vì lý lịch mà ông bị ngăn cản ngay trước cửa bước vào ngôi đền dành cho tứ trụ. Cha của Phạm Bình Minh là ông Nguyễn Cơ Thạch nắm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 1980 cho đến năm 1991, trong lúc đất nước có nhiều biến động. Năm 1990, dưới thời ông Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí Thư, ông Đỗ Mười là Chủ tịch Quốc Hội đồng Bộ trưởng, tức là Thủ tướng, thì hai ông này đã đưa đất nước trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc bằng hội nghị Thành Đô năm 1990. Phụ thuộc Trung Quốc là thực tế lịch sử đã ghi nhận từ năm 1990 cho đến nay, chứ nội dung hiệp ước Thành Đô đến nay vẫn là bí mật với người dân cả nước. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh. Tuy những lãnh đạo thời đó làm mất lòng dân về vấn đề quan hệ với Trung Quốc, nhưng ông Nguyễn Cơ Thạch lại có được điểm sáng đáng ghi nhận. Đó là ông không ủng hộ việc ký kết Hiệp ước Thành Đô. Theo cựu đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc, Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Vĩnh, thì việc ông Nguyễn Cơ Thạch mất ghế Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là do áp lực của Trung Quốc trong Hội nghị Thành Đô năm 1990, điều kiện để bình thường hóa quan hệ hai nước. Được biết lúc đó ông Nguyễn Cơ Thạch với tư cách là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã phản đối một số nội dung về thỏa thuận Thành Đô năm 1990 mà ông cho là nhân nhượng Trung Quốc trong vấn đề Campuchia. Trước ngày họp kín Bộ Chính trị 14 tháng 7 vừa qua, ông Phạm Bình Minh đã có chuyến đi Trung Quốc tìm sự ủng hộ nhưng bất thành. Theo thông tin nội bộ tiết lộ, vì người cha chống Trung Quốc mà phía Trung Quốc cũng có ý định không muốn hỗ trợ Phạm Bình Minh trong vấn đề củng cố quyền lực, bởi nhóm đang mạnh ở Việt Nam hiện nay đang làm rất tốt những gì Bắc Kinh mong đợi. Chấp nhận ủng hộ một Phạm Bình Minh là chấp nhận sự rủi ro của người Cộng sản ở đâu cũng như vậy. Họ rất trọng lý lịch, dù cho cá nhân có nỗ lực đến đâu cũng không vượt qua được lý lịch gia đình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người được cho là đang cố ngăn cản Phạm Bình Minh vào tứ trụ. Theo thông tin được tiết lộ, vụ Tổng cục lãnh sự chỉ là cái cớ để ông Tổng ra lệnh triệt hạ Phạm Bình Minh, chặn Phạm Bình Minh vào tứ trụ